Ờ, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Nhà đất Hà Nội Hôm nay tôi xin giới thiệu với các bạn một ngôi nhà tại à, phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông Hiện tại là tôi đang đứng ở ngoài ngõ trục chính của tổ 15 đây Đường hai ô tô tránh nhau rất là rộng à, Ngôi nhà của mình thì nằm ngay vị trí bên trong này thôi Ngõ rộng, ờ, trước nhà rộng 3,5 mét, ô tô vào tận nhà Đây, tôi sẽ đưa các bạn vào bên trong ngôi nhà Hiện tại thì tôi đang đứng ở trước cửa của ngôi nhà đây Ngôi nhà có diện tích là 35 m 2 Xây 4,5 ờ, tầng Và tổng được 3 phòng ngủ, một phòng khách và một phòng thờ riêng Đây là phần tầng 1 của ngôi nhà Thì bao gồm được ờ, ốp bằng đá granite Bên ngoài có một lớp cửa cuốn Và đây là phía mặt tiền Đã được sơn trắng hết Để chúng ta còn ngắm lại một lần nữa đây là phía tầng 1 của ngôi nhà đây, chúng ta nhìn từ bên trong à, ra đến khơi đường lớn đây cách 10 à, mét là ra đến đường à, trục chính thôi và tiếp theo đây là chính là tầng 1 của ngôi nhà về tầng 1 của ngôi nhà thì hiện tại được chúng tôi thiết kế là chỗ để xe và phòng ăn phòng bếp không gian là tôi đang đứng đây là chính là chỗ để xe không gian này chúng ta có thể để ô tô thoải mái được hoặc là nhà nào chưa có ô tô thì chúng ta sẽ để xe máy ở nằm phòng ăn và phía bên này là chính là phần bếp về phần bếp của à, ngôi nhà thì sẽ được à, chúng tôi làm tủ bếp từ gỗ sồi nga đá thì sẽ là đá tự nhiên đây mặt đá này bên dưới này sẽ có một cái hộp à, tủ bếp nữa này các bạn có thể nhìn thấy và chậu rửa thì sẽ làm từ uh, nóc 304 và đây là không gian từ bên trong chúng ta nhìn ra rất là rộng bên trên thì đều có hệ chống à, trần thạch cao hết về tầng 1 thì chúng ta có thêm một cái nhà vệ sinh phụ ở đây đây hiện tại là chúng tôi đang à, chuẩn bị xây lên trong nhà vệ sinh phụ thì sẽ có một cái à, bồn cầu à, vòi xịt và hệ thống máy bơm đây là phần à, cầu thang này về phần à, cầu thang của ngôi nhà thì à, tất cả mặt à, đá thì đều chúng tôi được ốp từ đá ừ, bình định đá tự nhiên đây các bạn có nhìn thấy mặt bậc của bậc đều làm từ đá hết tay vịn thì sẽ là làm từ song nghiến và là tiếp theo là tôi sẽ đưa các bạn lên trên tầng 2 của ngôi nhà trên tầng 2 của ngôi nhà thì hiện tại là sẽ để một cái phòng thông như này các bạn có thể nhìn thấy một phòng thông rất là rộng đây là phòng khách và bên à, đây là một nhà vệ sinh của tầng 2 trong nhà vệ sinh của tầng 2 thì sẽ bao gồm à, hệ thống bồn cầu hệ thống à, gương này hệ thống lavabo và đầu chờ của bình nóng lạnh đây là phần phòng không gian của phòng khách không gian của phòng khách thì tương đối rộng và bên trên thì đều được làm ừ, trần thạch cao hết và đây bên này là có đầu chờ của điều hòa đây các bạn có nhìn thấy và tiếp theo tôi sẽ đưa các bạn lên trên tầng 3 của ngôi nhà trên tầng 3 của ngôi nhà thì sẽ được chia làm hai phòng ngủ rộng và đây là tôi đang đứng ở không gian của phòng ngủ phía ngoài đây chúng ta có thể nhìn thấy rất là sáng phần này là cửa sổ đây về phần uh, cửa sổ thì tất cả là được làm từ cửa nhựa loại thép và bên trong có một uh, lớp cửa sắt nữa và chúng ta có thể nhìn thấy ra không gian bên ngoài và bên này là một nhà vệ sinh thì cũng bao gồm các thiết bị như ờ, bồn cầu hệ thống lavabo và đầu chờ của bình nóng lạnh bên này là một phòng ngủ phía bên trong phòng ngủ phía bên trong này sẽ có một cái cửa sổ này ờ, thoáng sang bên sườn và đường chờ điều hòa đây các bạn có nhìn thấy về các cửa trong phòng thì ờ, tất cả chúng tôi sẽ làm từ khuôn trò và cánh dâu ấy các bạn đây là khe thoáng giữa hai nhà đây tiếp theo chúng ta sẽ lên trên tầng 4 trên tầng 4 của ngôi nhà thì cũng sẽ chia làm hai phòng ngủ đây một phòng ngủ phía sau và một phòng ngủ phía trước đây chúng ta có nhìn thấy ngôi nhà này thì à, trong khoảng tầm 15 ngày nữa là sẽ hoàn thiện xong hết chúng ta chỉ việc dọn đồ về ở thôi đây bên đây là nhà vệ sinh của tầng 4 là một phòng ngủ ở tầng 4 này và ngồi về sau rất là thoáng các hệ thống ờ, các hệ thống ờ, đường dây điện này đường chờ đầy đủ hết rồi và đây là chúng ta sẽ lên trên tầng 4 của ngôi nhà trên tầng 5 các bạn nhé trên tầng 5 này sẽ thiết kế một tung thang đây là vị trí đang đứng đây chính là cái phần tung thang này nơi đặt máy giặt và hành chúng ta có thể đứng từ cái này chỗ hành ra rất là sáng và đây là phía sân phơi đằng sau của ngôi nhà đây trên này là hệ thống tét nước và phía bên này là một à, sân phơi phía trước nữa rất là rộng đây chúng ta có nhìn thấy xung quanh dân cư rất là đông ngôi nhà này nằm ở ngay vị trí của tổ 16 phường Yên Nghĩa cách trường tiểu học và trường mầm non 300m ô tô vào tận nhà các bạn nhé diện tích ờ, trên sổ đỏ là 35 mét vuông diện tích xây dựng là 38 mét à, xây 4,5 tầng và hiện tại đang được chúng tôi chào bán với giá là 1 tỷ 780 triệu đồng ngoài ra ở khu vực này chúng tôi còn xây uh, các ờ, vị trí các căn khác nữa giá từ 1 tỷ 35 đến 1 tỷ 92 nếu mà các bạn có nhu cầu mua nhà uh, quanh quanh ở khu vực Hà Đông thì có thể liên hệ với chúng tôi theo số điện đạ điện thoại ở trên màn hình hoặc là bấm theo dõi kênh để được uh, theo dõi các video khác thực xuyên hơn tôi xin uh, cảm ơn và xin chào hẹn gặp lại